Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 8 tháng 10 năm 2021, tức ngày 3 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Kỷ Dậu, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Kỷ Dậu hôm nay là Đinh Mùi, Ất Mùi. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Chính tài chiếu mệnh là dấu hiệu tốt cho người tuổi Tý trên phương diện tài lộc. Dù đang làm công việc gì đi chăng nữa,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 giờ tốt trong ngày 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ Sửu, Thân, Thìn. hai Tử vi tuổi Sửu. Có thể thấy rằng công việc của người tuổi Sửu tiến triển suôn sẻ một phần là nhờ có Tam hội phù trợ. Ai cũng cảm thấy tin tưởng khi giao công việc cho bạn, bởi bạn luôn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý mọi vấn đề. Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được quý nhân hoặc người có cùng chí hướng với mình, hai người có thể cùng bắt tay thực hiện những dự án mới và cùng gặt hái thành quả trong tương lai. Thổ khắc thủy nhắc nhở bản mệnh cần quan tâm đến gia đình nhỏ của mình nhiều hơn. Bạn chớ nên dồn toàn bộ thời gian và sức lực cho sự nghiệp, hãy nhớ rằng tình cảm gia đình mới là quan trọng nhất. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, tị, dậu. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần kiêu ngạo, không muốn nghe theo ý kiến của người khác vì cho rằng mình tài giỏi, dưới tác động của thiên quan, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp, thậm chí là cấp trên. Bạn cần phải hiểu rằng dù có tài giỏi đến mấy thì chắc chắn bạn cũng không thể giải quyết tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình. Hãy học cách khiêm tốn lắng nghe và hợp tác với mọi người để cùng phát triển. Trái lại, trong chuyện tình cảm, Thủy Sinh Mộc cho thấy con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn hiểu rõ ràng được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng,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 uyển chuyển hơn để không gây tổn thương cho người nghe, như vậy thì việc giao tiếp mới có hiệu quả. Thủy sinh mộc, may mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của bạn. Vì vậy, nếu đang chăn trở vấn đề gì, bạn không nên giữ trong lòng mà nên giải tỏa ra cho nhẹ nhõm. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Tam hợp giúp sức, người tuổi thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, vì bản tính cả thèm chóng chán nên bạn thường chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời và dễ dàng từ bỏ khi đã mất hứng thú. Con giáp này nên nhớ rằng nếu muốn thành công thì bạn phải có quyết tâm cao độ, làm việc gì bạn cũng nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ giờ giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành con giáp được lãnh đạo tin tưởng. Thổ khắc thủy cũng cho thấy những bất ổn trong mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia, Mỗi khi có vấn đề xảy ra, bạn không nên nóng nảy mà cần lắng nghe đối phương giải thích. Đừng vội tin theo lời bàn ra tán vào của người ngoài. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, tí, mão, thân. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên ấn nâng đỡ, người tuổi tỵ với đầu óc tỉnh táo và phản ứng nhanh nhẹn có thể khẳng định được giá trị của mình trong tập thể. Thậm chí bạn có thể khiến những kẻ ghét mình phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa. Song con giáp này cần phải chú ý cởi mở hơn khi giao tiếp với mọi người, đừng cô lập bản thân trong thế giới của riêng mình. Có đồng nghiệp và bạn bè xung quanh, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống muôn màu muôn vẻ hơn nhiều. Thủy Khắc Hỏa khuyên con giáp này nên quan tâm đến gia đình nhiều hơn, chứ không nên dành hết thời gian cho sự nghiệp hay sở thích cá nhân. Tiền bạc mất rồi có thể kiếm lại, nhưng một khi tình cảm đã phai nhạt thì khó có thể bù đắp. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ Người tuổi ngọ trở nên nóng nảy hơn hẳn mọi ngày do chịu tác động của cục diện tí ngọ tương xung. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn thường hay nói hoặc thực hiện hành động bộc phát mà không suy nghĩ cẩn thận. Trong các mối quan hệ xã giao, bản mệnh có thể nhận thấy có rất nhiều đối tượng vây quanh, thậm chí là nịnh nọt mình. Tuy vậy, bạn vẫn nên giữ khoảng cách cần thiết với họ, bởi dường như mọi người đều tiếp xúc bạn với mục đích riêng, xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực mãn là ngày thích hợp để thực hiện các hoạt động như cầu tài, cầu phúc hoặc tế tự. Vì vậy, nếu đã lên kế hoạch làm những việc ấy thì bạn có thể cân nhắc để thực hiện ngay, sẽ gặp nhiều thuận lợi. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. 8. Tử vi tuổi mùi. Cục diện tương hại gây ra nhiều tác động xấu cho công việc của người tuổi mùi. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay, vì vậy hãy chú ý trong từng hành động, đề phòng có người dở trò sau lưng mình. Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp vì nhiều quan điểm bất đồng. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương, không nên khăng khăng cố chấp. Nếu có ý định xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về phía đông nam để gặp hỷ thần hoặc hướng bắc để gặp tài thần. Đây là hai hướng tốt giúp công việc của bạn trở nên suôn sẻ và thuận lợi hơn nhiều.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 Người tuổi dậu phải đối đầu với cục diện tương phá, do đó bạn tốt nhất là không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu không chú ý, rất có thể bạn sẽ trở nên bối rối khi giải quyết những những trở ngại bất ngờ. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh bởi mọi việc đều sẽ có hướng giải quyết cả thôi. Bạn cũng có thể chia sẻ tâm sự với người ấy những rắc rối trong công việc, đừng giấu mọi việc trong lòng. Đây không chỉ là thời điểm để vợ chồng giúp đỡ lẫn nhau, mà còn là cơ hội để hai vợ chồng xích lại gần nhau hơn. Giờ tốt trong ngày, 1 giờ đến 3 giờ. Quý nhân phù trợ, thân, dậu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất Thổ khắc thủy cho thấy mối quan hệ xã giao của người tuổi tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn với mục đích kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn nên giữ đầu óc tỉnh táo và lý trí, bạn cũng cần quan tâm hơn đến gia đình của mình và lắng nghe suy nghĩ của nửa kia. Không nên áp đặt những suy nghĩ của mình bắt người khác phải nghe theo, bởi chưa chắc những quan điểm của bạn đã là đúng đắn. Tỷ kiên cho thấy ưu điểm của bạn là làm việc chắc chắn, không lùi bước trước khó khăn. Nếu biết phát huy những mặt tính cách này, bạn hoàn toàn có thể lấy được lòng tin của người làm lãnh đạo. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, ngọ, thân. 12. Tử vi tuổi hợi Tam hội nâng đỡ, người tuổi hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ hài hòa. Vốn là con giáp dễ gần, bạn sẽ nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên của người khác nếu phải đương đầu với khó khăn. May mắn hơn, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Quý nhân sẽ đưa ra cho bạn chỉ dẫn hợp lý khiến con đường tương lai không còn mông lung như trước, đồng thời giải quyết dứt điểm vấn đề ở hiện tại.